Nước hoa Nam Phan Tôn Pacorabang Eau Toilet là nước hoa có mùi hương gỗ dành cho nam giới được tung ra thị trường năm 2021. Thành phần chính trong lớp hương đầu gồm hương hoa hoải hương, hương chanh rét và amang. Lớp hương giữa gồm hương hoa oải hương, hương táo, hương khói thuốc, hương đất và hoắc hương. Lớp hương cuối gồm hương vanilla, hoải hương và hương cỏ vệ vetiver chỉ với 5 mil trong một siêu phẩm về hình dáng dạng chai giống robot nhưng hoàn toàn có thể đánh bại mọi khứu giác, thị giác khó tính nhất. Đặc biệt ở nước Hoa Nam Phantom, Paco Rabanne Eau Toilet có sự kết hợp giữa hương nhân tạo và hương tự nhiên được pha trộn. Tinh chỉnh khéo léo bằng công nghệ tiên tiến tạo ra mùi hương hoàn toàn mới lạ, khác biệt kéo dài nhưng không nhàm chán mà dễ chịu gây nghiện khó cưỡng. Về thiết kế, Nước hoa nam Phantom Paco Rabanne Eau toilet là kết quả của tư duy sáng tạo, nhạy bén, mạnh dạn phá cách để tạo ra sự khác biệt hợp lý và thuyết phục. Với vật liệu bằng chrome, Phantom Paco Rabanne Eau toilet đã vượt lên trên bóng dáng của một chai nước hoa thông thường. Trên thân chai còn có mã cốt được để kết nối với smartphone bằng trí tuệ nhân tạo, đây là lần đầu tiên ngành công nghiệp nước hoa áp dụng trí tuệ nhân tạo trong chai nước hoa để kết nối hương thơm với giác quan của con người tạo nên cảm nhận hoàn toàn mới lạ. Nước hoa Nam Phan tôn Tôm Pacorabang Eau Toilet thực sự là giải pháp để nâng tầm Nam Nhi trong một thế giới hiện đại. Thương hiệu Pacorabang Xuất xứ Pháp